nghe mưa ngoài hiên tí tách rơi nghe thời gian thánh thoát rơi mưa răng kín không gian ngập lối xa xôi trong mưa hàng cây gió cuốn xoay quay cuồng trên phố vắng tành. rơi lạc trong mưa dăm chiếc lá lìa cánh mênh mông làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời em đã nói trong mưa ngày ấy bên tôi không gian dường như xe sắt lạnh tâm hồn như cõi xa bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người ngày bên nhau này đã xa ngoài hiên tí tách rời nghe thời gian thánh thoát rời mưa răng kín không gian ngập lối xa xôi trong mưa hàng cây gió cuốn xoay quay cuồng trên phố vắng tanh rơi lạc trong mưa dăm chiếc lá lìa cánh mênh mông làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời em đã nói trong mưa ngày ấy bên tôi không gian dường như xe sắt lạnh tâm hồn như cõi xa bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người mưa răng sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than trách ai làn mưa răng mây bên nhau nay đã xa vắng người ơi mưa giăng sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than trái cài làn mưa giăng mênh mông thương nhớ ai nhìn cây lá đứng thân thờ lặng nghe mưa rơi hờ thương một ngày bên nhau này đã xa vắng